Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bụng Tài Gaming Thì xuất hiện trước màn hình của anh em thì nhân vật của ngày chúng ta hôm nay chính là Burger Và như anh em cũng đã thấy sự xuất hiện của Liêu hay là Sư Tử Thì anh em cũng biết được rằng đây là Season 17 và xuất hiện của map mới Berlin và ngày hôm nay chúng ta sẽ quẩy thử với em MG như ý kiến của anh nhé là test một em MG đi theo đường skill là Abbott thì để xem với skill này thì MG chúng ta sẽ nên build như thế nào và trang bị của em nó có trong ngày hôm nay là nó sao bây giờ chúng ta hãy đến với map đầu tiên là bắt đầu từ map Arenew với season 17 thì các level các map đã được hạ xuống đối với arena thì sẽ xuống còn 1100 rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hotspot của map arena và mình đang ở là hotspot earth ôi mẹ ơi hết nước chấm đâm in one hit không phải nói nhiều one hit anh em có thấy không One hit Carrier quải trên một chấm Quải ra không kịp cho em là tiếp thôi Hết nước chấm Không còn gì để nói Điều gì đang xảy ra vậy Hiện tại mình đang ở server test nên có khả năng là mình đang giảm cái tỷ lệ uh, máu và đép của quái ở server test đi Nhưng mà giảm thì giảm kiểu gì nhưng mà với khả năng kêu như vậy quá là khủng khiếp cái lượng đam anh em em nó gây ra trên dây mà nó thấp như vậy á, là không phải là do em nó đam nhỏ mà là do em nó triệt quải quá nhanh như thời gian đời ấy em để thời gian đời quải hồi sinh nó khá là lâu cái lượng đam trên dây nó bị hạ xuống ôi cái gì xảy ra vậy ôi ôi ôi không kịp nhìn không kịp nhìn đám luôn mình không kịp nhìn đám bao nhiêu luôn đây 636 quá là kinh khủng luôn rồi chúng ta sẽ nói sơ qua về trang bị của em nó tại sao em nó có thể bá đạo như vậy đây đầu tiên thì mình phải bảng C level của mình là một 1395 chưa mắc level ở season 17 ở season 17 để mắc level thì chúng ta sẽ lên là 1400 level nha anh em và ở đây mình sẽ tăng là 380 tên đủ để mang vũ khí và RE thì 1401 đủ để học được skill Harvard đây skill này là yêu cầu 1000 hình như là 073 và 1000 1401 là sẽ cần phải mang cái bảng này đây NE yêu cầu 1101 và stain mình sẽ không tăng tại sao MG mỏng yếu mình sẽ không tăng vào stain thì thật ra khi mà anh em tăng vào điểm vào stain thì mình nhớ là hình như là 3 điểm à 3 điểm hay điểm đó tăng vào được một điểm brick khi mà anh em lên cấp cũng như là anh em tăng vít vào cái ờ, nhân vật mẫu này nên mẫu mà khi nhân em tăng vào vít cho mg là nó rất là tốt nó không được lợi thế như các nhân vật khác như là dk nên mình khuyên anh em là cái nên để lính đi dồn điểm cho cái khác mình build lên đam đánh đam bù thủ công bù thủ nhé và agi của mình hiện tại là mình sẽ để cũng như là mắc agi và ở video test ngày hôm nay thì mình sẽ cùng test đối với mg Minh, NE và mắc AG để mắc agi để có thể thấy được là đối với tốc độ đánh nhanh thì khả năng clear quả nhưng khả năng trú đường của nó có thể không thì như anh em có thể cũng là mà ba đây new rồi gần như là tuổi mình là chúng có một tư hơi nữa tuổi và đẹp đây mình tăng chưa xong đi nhé mình tăng lên mắc tiền đấy nha đây là tăng thêm 16 vô nữa đây mình tăng lên 6 vô ở đây còn để mắc tiếp 10 điểm rồi và để đẹp bây giờ mình có là gần 12 cái đẹp đẹp free của mình hơn 1.000 này anh em kinh khủng chưa xe là down 60 này credit down 58 này thuốc của down 21 kit của down 58 đối với season 17 nhưng anh em nên nhớ là mình đang sử dụng set manticode nè manticode nhắc lại là manticode chứ không phải là 1300 nên liền mà đã bả đau như vậy rồi đây đây là thông số của em đó à, download của upstream này là từ win nhé từ win là chúng ta có này download bridge là sẽ cũng là tăng từ win thì là mình sẽ sâu qua trang bìa nhé và sẽ được chỉ số này ở đâu ra mình đã được là một số vậy cho anh em dễ hiểu và để như anh em cần tìm hiểu tất cả những chỉ số này là gì và nó có từ đâu và nó ảnh hưởng như thế nào thì anh em có thể để lại comment ở dưới mình sẽ làm riêng một video về giải thích các chỉ số để anh em hiểu hơn tại sao mình lại tăng điểm như thế này và tăng điểm khác các chỉ số khác có thay đổi theo hay không rồi đây là bảng C của chúng ta đối với bảng C như thế thì trang bị của chúng ta có ngày hôm nay là gì trang bị của chúng ta có sẽ là một set manticode nhân vật MG cộng 15 và cũng là set manticode max thì ở server real mẫu của mình thì một set max như này cũng không phải là hiếm thì rằng bỏ thời gian nó cày khá là lâu nhưng mà điều này là anh em có thể đạt được và rất nhiều anh em có đây và đã được khả ốp tím là ốp harmony mới và cái vũ khí mình sử dụng cũng chỉ là cái vũ khí Savahertz chứ không phải là Manticot cái tầng 17 mình chưa update lên mà em nó đã như vậy rồi và ở đây mình sẽ sử dụng là skill attack power lên 35 win lên tầm 51 và là chuyển đổi từ mana sang attack power cộng 85 điểm và cái ngày thứ hai thì mình sẽ sử dụng là cây gậy rồng cấp 2 hay còn gọi là Blessing white và cây này mình cũng đã kiếm được từ mana để tám phép thuật là tăng được 85 điểm rồi về Pentan, Pentan thì mình sẽ sử dụng một cái tăng socket két Power 10, level 20 và Aspect Speed và full sức 10 Sức 10 đối với à, MG thì vẫn là Dam Reduction và Block Ray để PVM và Full Line để thêm một chút máu em để cái win của mình nguyên của mình chỉ là full HP ray và tăng máu lên 10 thì là nó cộng 15 mà thôi và như để chỉ em để tỷ số này đang by 70 và áp dụng là 73 điểm thì nó sẽ ảnh hưởng đến C như mình nói hồi nãy nhưng mà để cái level của mình vẫn đang để level không tiếp tục cặp ring đây là ring mới ring level 800 và 150 đây là ring ngon nhất mà em có thể cầm được tay DVM bên phải là DVP mắc đỉnh nó rồi và đối với cái earring mới thì nó sẽ được là thêm xuyên đạp 100 từ 3 phần trăm lên 4 phần trăm tăng tất cả điểm lên 7 và battery down lên 300 Ui, điểm battery này thì nó lên một bầu trời down rồi anh em ơi và sử dụng một viên gấu một viên phù thủy và một đại quỷ ngoài ra thì mình đang sử dụng là Brilliant Orb ta mới và được khảm full và được kích hoạt full hoàn toàn và lại đẹp ở đây thì mình đang sử dụng là Leon bây giờ mình sẽ đổi sang Dragon đó mình sẽ nhấp để này lượng đăng mình cũng thay đổi bao nhiêu này một lượng đăng khá là khủng khiếp này 25 ngàn bát wow, kinh khủng rồi với một nhân vật phép không có gì để nói nữa sự đáng sợ nhất mình đang sử dụng đây là gọi là Cung kê vũ khí của Season 16.1 mà đã tên Season 17 mà như vậy Rồi, không nói nữa, chúng ta sẽ đến với mặt mới là map Ray Aya Rồi, như vậy là mình vừa đưa em nó đến bãi Hotspot Water của map Raya và sử dụng full cây của Season 16 ở vòng mắt, mắt và sẹt mắt nguyên mắt và chỉ sử dụng là Pentanil thôi và để đạt được với hơn gần 25.000 đam như vậy 24.500 đam đá phép thuật như vậy làm sao để có thể tăng như thế thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bảng master level 100 như nhân cũng có thể thấy này mình vẫn đang sử dụng rồng nhưng mà quái là one hit và điều này có thể xảy ra là khi quái có lượng máu khá thấp và lượng đá của em này gây ra rất là rất là nhiều kiểu đám chùm ấy nhé đá một lúc nó lên hai ba đám liên tục á chưa biết đây có phải là lỗi của một mg với server mình hay không nhưng mà hiện tại ở server mình thì mg mới nhất là mg rất là hot đồ là gần như là không thể mua bởi vậy mình đang test ở một server test nên đã không sản phẩm nên không cảm cho mình nhưng mà đối với cái cách tăng điểm thì nó sẽ vẫn giống như là server chính và chúng ta hãy đến ngay với thứ ba, đây mắt ba nó sẽ ảnh hưởng đến bản C của chúng ta ảnh hưởng đến gì đây là ảnh hưởng đến cột 20 20 này tại sao mình lại tăng mắt ba cột này trên đây là những cột cơ bản mình sẽ không nhắc lại nữa các anh em chơi lâu thì ai cũng biết rồi và mình chỉ 5 điểm để hồi AG trong trường hợp là quải mạnh quá và hoặc là chúng ta đi ăn bot thì cái lượng đam chúng ta đưa ra liên tục liên tục cột AG này khá là nhiều và mình sẽ 5 điểm ngoài vì bởi vì mình có một cái ring đây mình sẽ cho những bởi vì mình có một cái Erin hồi AG 10 điểm 3 bởi vậy nên chúng ta chỉ cần tăng 5 điểm ở đây mà thôi mình lấy 20 điểm này để mình giảm cái lượng điểm cốt cơ bản chúng ta có dồn vào hai và NE đó, đó là các các bạn còn tất cả những cái điểm sau ở dưới này và tất cả những cái điểm chúng ta có thể sử dụng cho PVP khi mà chúng ta đi đánh nhau với người khác nhân vật khác còn khi đi deliver chúng ta chỉ đi lệnh hiệu quả thì tất cả những ô hiện nay không cần thiết nhất là khi chúng ta sử dụng winbot thì hai ô này gần như là vô dụng đây là bảng màu xanh bảng ring chúng ta sẽ đến với bảng blue hay là bảng skill bảng skill thế lấy 10 điểm vào apex success đây anh em lưu ý mình sẽ lấy thêm 10 điểm của cái quẩy rồng để mình lấy 20 điểm mắc hết phần à, mình chấp nhận bỏ những ô khác để mình lấy 20 điểm ở đây chúng ta sẽ đạt được một lượng xác suất kinh khủng như vậy tiếp tục mình sẽ lấy giá 20 điểm mắc ở ô trên và ô dưới tại vì đối với một nhân vật MG thì lượng máu khá là mỏng nên chúng ta có thể tăng vào máu ở những cái điểm có thể tăng ở đây chúng ta có thể tăng vào 20 điểm ở ô skill book của skill harvest nhưng ở đây mình chỉ lấy 10 điểm nên có thể bù từ những cái điểm này lấy 17 17 17 17 và bù vào đây rất là ngon tùy anh, anh em lựa chọn đối với bảng công hay là bảng PVC à, thì mình sẽ lấy 20 điểm vào mắt đam một à, gầy một tay và mắt minh đam và mắt đam tăng hai cái điểm đây là minh đam và đây là mắt đam tiếp tục mình sẽ lấy 10 điểm vào hồi máu khi mình sẽ quái à, khi mà có tỷ lệ tấn công thành công nếu chúng ta đánh đúng thì chúng ta sẽ được 50 tỷ lệ hồi lại 32 máu anh em đu thấy cái điểm 32 máu nó nhỏ nhưng mà khi anh em đánh nhiều quá lúc thì từng lượng máu anh em hồi là rất là nhiều anh em để ý là dân chưa dừng sử dụng một viên máu nào và bên này sẽ mình lấy 11 điểm ở đây mình nói rằng phải sao 11 điểm chứ không phải là 10 hay là 12 hay là 15 ở đây 11 điểm là nó sẽ tròn 3 phần trăm anh em để ý thì mình tăng lên thêm một điểm sẽ là 324 và đối với MU online thì nó sẽ làm tròn tất cả các phần trăm sẽ làm tròn đến thấp nhất nên mình chỉ cần lấy 11 điểm để mình ba phần trăm hoặc anh em muốn lên phần trăm nữa thì anh em phải bắt được lên 19 điểm để có thể lên được 4 phần trăm tất cả những con này là mình chỉ ở 11 điểm Đấy, thấy không? Không chậm bài hai nay chẳng quá là quái ra quả trong Cái quả ra cửa tiếp liên luôn à, Mình đổi sang à đi ông rồi, mình đổi sang Leon để mình, mình xem đam đây bao nhiêu hồi nãy ở dưới Avenue là lần đăng đã gây ra là gần 700 ca đăng đám rất là đều rồi chưa có đám nó này 113 mới là đám excel lần mà thôi chứ phải là đám kín nó nhỉ nhé chứ phải đám xuyên giảm đám xuyên giảm là sẽ có màu xanh rồi với 413 nhưng em thấy lượng đám kinh không Quả ra là chỉ cái này làm gì Quá là khủng khiếp đây mới là sẽ Matic code thì nhé. nhắc lại với anh em là chỉ sử dụng đây 619 cao đam ôi dồi ôi hèn gì đi PVP e MG nó đừng nó thả mình là một nhân vật BM trong game này BM trong game cho nên chỉ nhiều lúc chịu không nổi tiếp tục chúng ta sẽ đến với map cuối Rosie và khi đến với map cuối thì mình cũng sẽ giới thiệu với anh em luôn là bảng Master level 800 nhưng trước đó chúng ta hãy chạy đến bài quái cái đã Rồi, mình vừa đưa em nó đến bài quái hotspot của level cuối bài running. Rồi, bây giờ mình sẽ tới vào đường giữa bãi anh em vừa thấy điều gì xảy ra không tất cả chỉ là một hit một hit mà thôi đấy khủng khiếp chưa không kịp chiêm ngược xuống luôn quả là đã đi nó vào một nút nhạc liền chấm hết tất cả chấm hết từ đây liệu em ở season mới có thể soạn ngôi của là sung hay không khi mà từ trước đến nay dịch 486 đam 486 đam anh em có thể mà cuối cùng ấy đã sử dụng sẽ set cốt và nó đã kinh khủng như vậy rồi 725 k đam như vậy ở đấy không đọc dưới đây không 725 k 100 hết 100 hết kinh lắm anh em ơi chấm hết chấm hết tất cả chỉ là one hit tất map tất cả là map chỉ là one hit không chịu chơi được chưa em nó đẹp như nào luôn phải chết như rà, một con một cọc họ như một con là bị đá đam sẽ bị cặp thứ hai thôi thốn thốn thốn làm gì mà không thốn làm gì mà không thốn em thấy không nó đâm từ dưới đất lên này trời ơi làm gì mà không thố 725 k ba, em thấy không ôi trời ơi sao chồng mình không còn gì để nói rồi còn ta sẽ nói bắt tới level 800 đây tôi cho anh em luôn đối với master level 800 thì khá là đơn giản thì bảo master level 800 mặc điểm cái đầu tiên để có thể tăng được 40 máu đối với tăng star thì mình sẽ tăng vào agi để có được 770 được agi bonus đây là basic để tăng lượng đẹp của chúng ta lên 12 cái đẹp và lượng đẹp lên 30 điểm thôi và dùng tất cả các bạn mặc 40 40 40 40 đó nó đơn giản nên level 800 thì khá là đơn giản rồi để có thể tăng được 40 điểm ở đây và ở đây nên chúng ta sẽ phải tắt Animator khi mình cứu khác đó, rồi chúng ta sẽ chêm ngược em nó ở mặt đi có tung vậy mình đọc nhanh rất là nhanh đọc không hiểu sao mình cứ nhìn anh em này đánh quái nhưng là nhìn được cái bài học làm gì mà không khốn anh em thấy nó đâm được cho đất lên không đâm vào đít không <laughs> cứ một đâm lên đây là biểu anh em ôi trời ơi đây này đây này nhìn lên này một tí điều này là sẽ có rank tạm nha anh em đây mình sẽ để là rank 8 sau khi về dùng bút ra thì mình ra Mastery thì nó sẽ được tăng lên một rank ôi hết nước chấm từ đi dạ. xe confirm là hoặc miếng chỉ mà một một bánh cho cái test nó bị hạ khá là thấp và mình cũng kẹp một cách chính xác được nhưng mà anh em có thấy 728 kada mình không thể giả chắc có lẽ mình sẽ phải làm thêm một video về summoner để xem khả năng clear quản của hai nhân vật này nó khác nhau có nhiều hay không cho mình hiện chưa đến person này thấp là chẳng quá bởi vì quả chết quá nhanh em nói cho kịch nôn đang thời gian đựng đời quá quá lâu chắc cần phải nhắc nhở admin tăng tỷ lệ máu của quả để đủ với server chín rồi kết thúc lại video ngày hôm nay một nhân vật toàn gì mà không tốt đó là Amber ở season 17 khi mà sử dụng sẽ mang tính tốt vòng 15 cũng như người sai và hết đây là một combo ờ, đây là một combo một vật phẩm item vũ khí win của season 16 và chỉ có sử dụng một cái sách thuộc tính của season 17 là sách thuộc tính Mastery update và như anh em cũng nói em trong khoảng thời gian vừa qua nhân vật MG của chúng ta là không cần gì để phải quá mạnh quá mạnh quá bá đạo khi đi PVM và mình tiết lộ với anh em luôn ở server chính hai con này là server main thì nhân vật MG đi trên cũng cực thì cực kỳ tốt PVP cũng có khả năng PVP luôn chú hao bất đứng một góc lúc sau tù à không nổi anh em ạ à. nhất là đội server nhưng mà các event đi PVP là event được khối đông mà em ơi cặp những cái cặp không nổi luôn rồi mình sẽ kết thúc video ngày hôm ở ờ, video ngày hôm nay ở đây và khi em có bất kỳ một comment nào mình tìm được một cái vật nào khác hay là còn thắc mắc về game mùa online bất kỳ nha anh em mình biết thì sẽ làm video và update cho anh em tham khảo bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo và anh em đừng quên like share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé bye